Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng à, các bạn đến à, kênh YouTube của Quang Dũng trong buổi tối ngày hôm nay. Rất nhiều nhà đầu tư đang à, có vẻ lo lắng một chút khi mà trong tối nay tức là dạng sáng ngày mai thì Fed bắt đầu tăng lãi suất. À, vậy việc mà tăng lãi suất thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam? những là xu hướng của thị trường chứng khoán trong thời gian tới thì ờ, trong video hôm nay Dũng sẽ à, chia sẻ với chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể à, sống sót trên thị trường chứng khoán đặc biệt là chúng ta có những cơ hội nào thách thức nào để giúp chúng ta à, thậm chí là có thể lợi nhuận dù là những cái thông tin à, đến với chúng ta có thể những thông tin nó không được tích cực cho lắm ạ thế thì ờ, cái việc mà phép tăng lãi suất thì mọi người cứ thấy rằng là lo lắng sợ hãi ờ, nhưng có có gì mà nếu mà chúng ta đang gì ạ à, đang nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta cảm giác là lo lắng sợ hãi đúng không ạ nếu trong trường hợp mà chúng ta không nắm cổ phiếu thì điều gì diễn ra à, thực tế thì chúng ta lại quay trở lại về Việt Nam chúng ta so với ở ờ, Mỹ thì chúng ta thấy là à, tại sao Mỹ lại có cái việc mà tăng lãi suất liên tục như vậy trong suốt thời gian vừa qua tại sao lạm phát Mỹ lại tiếp tục tăng tăng và tăng tiếp tục tăng nếu chúng ta thấy là cái thời Covid cái đợt mà Covid diễn ra thì ờ, ở chính phủ Mỹ gần như là ờ, bơm ra một lượng tiền rất là lớn đúng không bơm rất nhiều tiền ra trên thị trường chứng khoán trong khi đó ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta thấy là cái việc mà bơm ra thì rất là nhỏ giọt nên chính vì vậy thì việc mà ờ, thực tế thì tác động của chứng khoán Mỹ lên thị trường chứng khoán Việt Nam nó có nó có nhưng không phải nó đến một cách gì ạ à? nó quá là mạnh bởi vì chúng ta biết là cho dù uh, chứng khoán Mỹ có bước vào suy thoái thì Dũng tin chắc rằng là uh, Việt Nam chúng ta sẽ có thể uh, tránh qua được cái uh, đợt khủng hoảng này bởi vì chúng ta biết rằng là cái cơ chế của Việt Nam chúng ta trong thời gian vừa qua là uh, giữ ổn định kinh tế vĩ mô và quá trình giữ ổn định kinh tế vĩ mô thì cái điều đầu tiên đó là gì ạ đó là chúng ta thấy là cái việc nhà đầu tư nước ngoài cái việc rút ra khỏi Việt Nam chúng ta nó không phải quá lớn như kỳ như nhiều những nước khác như Thái Lan như là Indonesia và nhiều nước khác nữa nên chính vậy đây là một trong những cái gì ạ cái rất là là là, là điều hành rất là tốt của ngân hàng nhà nước à, chúng ta biết rằng là bình thường như Thái Lan là phá giá đến 7 đến 8 phần trăm ờ, Indo thì cũng mười mấy phần trăm thằng ông Nhật Bản thì cũng hai mấy phần trăm ông Nhật Bản thì ông phá giá để nó coi như là kích thích kinh tế để ông xuất khẩu nhiều hơn tuy nhiên thì cái việc ở Việt Nam chúng ta nếu tính thời điểm này chúng ta có thể theo dõi thì chúng ta thấy cái điều này để chúng ta thấy rằng là à, rõ ràng à, đồng tiền chúng ta trong thời gian vừa qua là khá là ổn định ở à, chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta nhìn về cái tỷ giá cái đồng USD này từ đáy đi lên tức là nó từ đáy đi lên ở mức là 92 này 90 92 này và nó tăng lên đến 110 tức là cái tăng cái uh, tăng rất là lớn 110 110 mà bây giờ uh, tức là tăng hai mươi mấy phần trăm đúng không từ 92 lên 110 thế thì rõ ràng khi nó tăng mạnh như này mà chúng ta thấy là giữa tỷ giá của đồng uh, ờ, USD với Việt Nam thì nó không phải là nó có sự chênh nhau quá mức khoảng độ chính xác thì Dũng không nhớ nhưng nó khoảng độ hơn 3 hơn 3 phần trăm 4 phần trăm gì đó đấy là cái góc độ đầu tiên để chúng ta thấy rằng là dù là gì ạ à, những yếu tố kinh tế vĩ mô trên thế giới trên toàn cầu nó tác động rất lớn đến thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng tuy nhiên thì gì ạ à, để đảm bảo cho cái việc chúng ta đầu tư hiệu quả à, thay vì chúng ta quá lo lắng sợ hãi thì cái cách mà Dũng đang đầu tư ở đây đó là gì ạ à, chúng ta tiếp tục quan sát thị trường chứng khoán tiếp tục quan sát những cái dấu hiệu của những cái cổ phiếu khỏe hơn thị trường trong thời điểm này đấy mới là cái cách mà để giúp chúng ta nhìn nhận những cổ phiếu tốt nhìn nhận những cổ khỏe của thị trường thay vì chúng ta mua cổ phiếu chúng ta đeo bám cổ phiếu hoặc là chúng ta à, nắm giữ cổ phiếu mà chúng ta không biết rằng là cổ phiếu nào cổ phiếu tốt cổ phiếu xấu à, thường thì những cái thông tin mà được đưa ra thì đa phần các thông tin nó được phản ánh mà phản ánh mà phản ánh thì nó sẽ không có tác động quá lớn lao với thị trường chứng khoán à, tuy nhiên thì để đảm bảo cho việc an toàn chúng ta không ai có thể đảm bảo sự chắc chắn là Fed sẽ tăng 0,75 hay là 1%. Nhưng nếu mà dự đoán của phần lớn mọi người là Fed tăng 0,75% thì những cái dự đoán phần đông là đúng thì việc mà thị trường theo các bạn nó biến động mạnh hay là yếu ạ? Đầu tiên chúng có một câu hỏi là nếu mà phần lớn nhà đầu tư các tổ chức trên thế giới họ dự báo là Fed tăng 0,75% mà Fed lại đưa ra cái gì ạ tăng đúng bằng 0,75% thì điều gì diễn ra các bạn có thể comment ạ điều gì diễn ra mà theo quan điểm cá nhân của Dũng thì cái điều này khả năng là rất là cao nha theo quan điểm cá nhân của Dũng nha cá nhân của Dũng thôi bởi vì à, lần trước thì Fed cũng đưa ra tăng 0,75 thì thực tế thì nó cũng lạm phát có đôi chút giảm nhưng rõ ràng là gì ạ nó không đạt kỳ vọng nên nó làm cho thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh đúng không nhưng tuy nhiên thì chúng ta biết là những cái thông tin cái thông tin mà ai cũng biết mà nó lại tiếp tục diễn ra như vậy thì thông thường thị trường nó lại phản ứng mang tính chất là tích cực hơn bao nhiêu bạn nghĩ là tích cực hơn comment số 1 ạ nếu mà những cái thông tin mà ai cũng biết mà nó lại đưa ra thì thị trường lại phản ứng tích cực hơn còn ngược lại cái xác suất là tăng một phần trăm cũng không biết là tăng một phần trăm hay không nhưng rõ ràng là nếu tăng một phần trăm thì khả năng tiêu cực hơn rất là nhiều và thị trường có thể có những cái cú sốc rất là lớn với gì à, thị trường chứng khoán không những của Việt Nam cả Mỹ những cái yếu tố này là cái cái mà nó khiến cho Dũng là việc mà đầu tư trong thời điểm này nó mang tính là thận trọng đúng không nó mang rất là thận trọng nên không phải là chúng ta cứ thấy rằng là bây giờ đi ra biển lớn mà nó bão to thì việc mà nó gặp bão cấp 1, cấp 2 thì không sao nhưng gọi cấp 12 giật lên cấp 13, 14 thì cái việc mà chúng ta gì à, đi ra khơi mà chúng ta không có thuyền lớn thì rõ ràng là chúng ta gặp rất nhiều rủi ro à, vừa vừa rồi thì Dũng gặp một cái bạn bạn có hỏi Dũng là ngày mai bắt đáy được cổ phiếu nào và bạn cho Dũng một loạt cái danh sách chắc là bạn đã có mặt đây bạn vừa gọi điện cho nếu bạn có thì comment cho anh em biết ạ thì câu chuyện đấy là bạn mua rất nhiều cổ phiếu và hỏi là nếu bây giờ không mua thì mai phép công bố thì tự nhiên là gì ạ cổ phiếu lên thì có liệu có liệu có mất hàng hay không tức là liệu có mất ờ, cổ phiếu mất hàng hay không thế thì ờ, theo các bạn là nếu bây giờ ngày mai chẳng hạn thị trường nó tăng thì các bạn có nên mua cổ phiếu ngay hay không hay là các bạn cần phải theo dõi hay các bạn cần phải tính toán như nào để chúng ta mua cổ phiếu chứ không phải là chúng ta cứ mua một cách lung tung mua một cách gì ạ thiếu cái sự hiểu biết À, Dũng nói một cái câu chuyện này trước khi mà chúng ta phân tích vào thị trường à, nó hơi mang tính chất ở bên ngoài một chút để nhưng uh, ờ, Dũng biết là những cái kiến thức này nó có thể giúp cho các bạn uh, thấy được rằng là, việc đầu tư chứng khoán nó là một trong những cái kỹ năng rất là quan trọng khi Dũng nghe một cái thông tin nào đó uh, ở đâu đó cái này là, là cá nhân nhé các bạn nhé đây cá nhân thôi nó không không liên quan đến gì ạ à? cái cái đúng hay sai ở đây nhưng Dũng muốn rằng là các bạn có thể chia sẻ những cái cá nhân theo là cái quan điểm này nó có đúng hay sai khi mà mình nghe một cái thông tin thì uh, có một cái uh, cái kênh nào đó dũng nghe thì uh, họ có nói rằng là bây giờ nhà đời bây giờ nếu chúng ta làm công an lương á thì thực sự là mỗi một năm chúng ta kiếm được rất là ít tiền và việc mà kiếm ít tiền thì chúng ta không thể tự do tài chính đó là cái việc mà rất là vất vả thứ hai là chúng ta có thể là những nhà đầu tư tổ chức là giống như là Ờ, nhà đầu tư lớn như là Google Fed hay là những cái đầu cơ thì chúng ông làm được và chúng ta là những đầu tư cá nhân mà chúng ta gọi là nhỏ lẻ việc sau đó thì mỗi một tháng chúng ta có lãi được 10 triệu ông chúng ta mua cổ phiếu và tích sản sau khoảng thời gian hai ba mươi năm chúng ta có một tài sản lớn và cách làm như vậy là an toàn thì theo các bạn nó an toàn nếu anh bạn nào nghĩ là an toàn thì comment số 1 bạn nào không nghĩ an toàn là comment số 2 tức là mua cổ phiếu cứ mua cổ phiếu nào nghĩ rằng trong đầu là làm nó tốt sau đó tích sản 2 30 năm 20 năm đó và sau đó uh, đợi cổ phiếu tăng gấp 2 3 lần và đấy là cách đầu tư mà họ chỉ ra cho các bạn và các bạn mua tích sản kiểu dạng như vậy thì không biết là các bạn thấy là nó tích cực hay không tích cực đấy các bạn cứ thử chia sẻ theo cái góc nhìn của bạn uh, tích cực hay không tích cực thế thì bây giờ câu chuyện ở đây chúng ta cũng thấy rằng là nếu chúng ta để ý một cái cổ phiếu như là DG đi các bạn tại vì sao chúng ta lại nói cái này bởi vì Dũng đã nói cổ phiếu này rất là lâu rồi bây giờ nếu cổ phiếu mà nó đang ở giá 120 bây giờ nó về 30 hoặc sau này nó có thể về đến bao nhiêu ạ nó về đến 20 nữa đúng không về đến 20 nữa thì bao nhiêu năm bao nhiêu năm nó mới quay trở lại cái giá ban đầu mà nếu nó quay trở lại giá ban đầu thì chúng ta phải là có rất nhiều nhà đầu tư họ gì ạ đã mua ở cái mức giá 20 họ lên đến đấy họ bán rồi đúng không ạ họ lên đấy thì bán không ạ họ lên đấy và thứ hai là chúng ta thấy là trên thị trường chứng khoán Việt Nam những cái cổ phiếu nhé các bạn thử hiểu xem là những cổ phiếu mà chu kỳ của nó 5 đến 10 năm có nhiều không ạ nào bây giờ chúng ta đặt ra là cổ phiếu chu kỳ của nó 5 đến 10 năm có nhiều không ạ nào bây giờ chúng ta cần phải xem là bây giờ anh chị em thử mang cổ phiếu ra chúng ta phân tích xem là có bao nhiêu cổ phiếu 5 đến 10 năm có phải nhưng có nhiều cổ phiếu sau khi nó tích lũy từ 2 30 sau đó lên khoảng 5 60 sau đó nó lại quay trở lại về 10 20 và quá trình này nó cứ liên liên tục diễn ra như vậy vậy nếu chúng ta bảo rằng chúng ta mua tích sản để hai ba mươi năm thì cái đầu tiên đó, theo cái quan điểm của Dũng đó là gì ạ chúng ta không có mục tiêu là khi nào chốt lợi nhuận khi nào bán ra có thể cổ phiếu mua lãi 30 phần trăm có thể cổ phiếu lãi 40 phần trăm có thể cổ phiếu lãi 100 trăm nhưng nếu chúng ta không bán đúng không nếu chúng ta không bán thì bao giờ nó mới gì ạ chúng ta biết là chúng ta có lợi nhuận đấy là cái điều đầu tiên chúng ta sẽ hiểu được rằng là uh, nếu chúng ta quay trở lại về tất cả nhé các bạn sẽ có hai cái trường phái đầu tư cũng không biết là các bạn ờ, đang đầu tư theo trường phái nào nhưng với các nhà đầu tư chứng khoán mà Dũng gọi là những người mà kiếm được nhiều tiền nhất trên thị trường chứng khoán cá nhân nhé những nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền nhất trên thị trường chứng khoán cá nhân như là Lee Moore đúng không Lee Moore, uh, ờ, William O'Neill, David Zen và Mark Mini uh, ờ, Davat hoặc là uh, rất nhiều các nhà đầu tư khác thì các bạn có bao giờ họ đầu tư 3 năm không ạ hay thường thì rất ít khi họ đầu tư 3 năm chỉ có một vài cổ phiếu tăng trưởng như ở Mỹ nó có đến chu kỳ 3 năm thôi còn phần lớn là nó gì ạ khoảng độ 6 tháng đến 1 2 năm đúng không ạ bao nhiêu bạn đã thấy được là nếu quan sát cổ phiếu của Việt Nam thì phần lớn cổ phiếu nào dài nhất thì nó gì ạ như Vinamilk thì nó có chu kỳ khoảng độ 4 đến 5 năm nhiều hơn một chút còn đa phần là nó có chu kỳ khoảng độ 6 tháng đến một năm vậy 6 tháng đến một năm mà bạn không bán ra thì có phải chúng ta lại tụt dốc và đấy chính là câu chuyện của chúng ta vậy bác hỏi là sao là các cổ phiếu ngân hàng chúng ta nếu các bạn thử xem các cổ phiếu ngân hàng của chúng ta chu kỳ bao lâu ạ theo các bạn chủ cổ phiếu ngân hàng của chúng ta là chu kỳ bao lâu để chúng ta thấy là cái điều này là cái điều mà chúng ta cần phải gì ạ phải nhìn nhận thực tế chẳng hạn Dũng sẽ cho các bạn nhìn thấy một cổ phiếu như là cổ phiếu việt Vietcombank đi đấy chúng ta nhìn thấy cổ phiếu việt công anh ạ đây là một cái chu kỳ của nó thế thì một cái chu kỳ của nó chúng ta thấy là rõ ràng là cổ phiếu sau khi tích lũy thì cổ phiếu này tuy rằng nó vẫn đi cứ đi lên nhưng nếu mà một ai đó mà đầu tư khôn ngoan thì chúng ta có thể là mỗi một cái chu kỳ này chúng ta có thể bán ra đúng không chúng ta có thể mua lại sau những cái xu hướng này xu hướng này thì chúng ta có thể tạo ra rất nhiều cái gì ạ à? cái đợt đầu tư còn nếu mà đầu tư mà chúng ta thấy là cả những cái giai đoạn này thì gần như nó gì ạ không tăng giá thì chúng ta nếu chúng ta đầu tư kiểu không tăng giá này thì gửi tiết kiệm nó có lãi hơn nhiều đúng không ạ đây là cổ phiếu rất là tốt nhá nếu mà nói về cổ phiếu uh, ờ, banh nhưng nếu chúng ta nhìn vào một vài cổ phiếu khác như là VBank, uh, ờ, Vitbank uh, ờ, thì chúng ta thấy là cổ phiếu này sau hết chu kỳ thì nó về nó tích lũy mất rất nhiều thời gian và sau nó đã hết chu kỳ đã mất thời gian và đây là một chu kỳ uh, rất là lớn thì chúng ta cần phải đợi là đợi bao lâu nó mới lên được đây Mà cái chu kỳ này thì có không phải là lúc nào nó có vậy bây giờ cổ phiếu nó xuống đây thì bao giờ nó mới có thể thoát khỏi một chu kỳ mới nên đấy là cái mà việc mà gì ạ tích sản để mua cổ phiếu mà chúng ta không hiểu rõ về chu kỳ không hiểu rõ về kinh tế vĩ mô không hiểu rõ về chu kỳ khi nào kết thúc không hiểu rõ về làm thế nào để chúng ta đầu tư thành công hay là một bạn có nói là cổ phiếu FPT đúng không ạ thế thì bây giờ nếu mà cổ phiếu FPT bạn đầu tư như thế này thì chúng ta sẽ thấy là rõ ràng là nếu cái cổ phiếu FPT trong khoảng bao lâu nó mới vượt đỉnh đây chúng ta đỉnh nhá đỉnh đỉnh của nó là ở đây ạ đây là đỉnh của nó thì chúng ta có phải mất hơn 10 năm đúng không từ 2007 đến 2017 là hơn 10 năm cổ phiếu chưa vượt đỉnh mà mãi sau này thì cổ phiếu mới vượt đỉnh đấy mãi sau này chu kỳ mới nó vượt đỉnh thì rõ ràng chúng ta đầu tư ở trong dạng này là chúng ta rất là rủi ro còn khi mà cổ phiếu nó bước vào chu kỳ tăng trưởng đây là gọi là một giai đoạn tăng trưởng thì bạn mua ở chu kỳ tăng trưởng mua vào xu hướng thì cái việc mà bạn có lợi nhuận rất là đơn giản thế thì câu chuyện này này Dũng muốn nói cho các bạn nó là gì ạ nếu bạn đầu tư lướt sóng hay bạn đầu tư theo gì ạ gọi là xu hướng thì hãy gì ạ đợi cho cái quá trình mà cổ phiếu tích lũy đủ hay là tạo ra tạo ra gì ạ tạo ra đáy tạo ra đáy thì lúc này bạn có thể mua dựa vào gì ạ một là bạn dựa vào khi nào thị trường đầu đáy bạn dựa vào khi nào thị trường đáy nên chính vì vậy thì việc mà bạn có thể theo dõi kênh của Dũng xem là Dũng có biết được đáy không đấy có câu chuyện như vậy vậy có biết được đáy không thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải phân tích xem là thị trường nó tạo đáy chưa và bạn xem là liệu có cái gì để giúp cho giúp cho bạn có thể biết rằng là thị trường tạo đáy không thế thì mà các bạn có thể thấy rằng là nếu các bạn muốn mua tích sản thì câu chuyện đây là mua trung bình giá lên hay mua trung trung bình giá xuống nếu mà mua tích sản theo cái quan điểm cá nhân thì Dũng lại làm hơi ngược lại không biết là các bạn nào có bạo bạn nào làm ngược lại với Dũng không giả sử đây là một cái cổ phiếu như là cổ phiếu uh, ờ, uh, ờ, DGC thì nếu trong trường hợp mà mua tích sản cổ phiếu này đây đây là cái cách mà nếu có mua tích sản thì mình, sẽ mua kiểu này mình sẽ mua cổ phiếu ở đây khi mà cổ phiếu bắt đầu giả sử nếu trong trường hợp mình có thể mua khi mà bắt đầu nó bước vào xu tăng đây trả như vậy sau đó thì cổ phiếu bắt đầu lên một nhịp tích lũy ở đây thì khi nào cổ phiếu bước vào xu mới mình lại tiếp tục mua sau khi mình mua ở đây rồi thì nếu cổ phiếu này không bị lỗ không bị ảnh hưởng gì thì mình tiếp tục giữ và mình có thể tiếp tục mua những cái cổ phiếu sau khi nó có xuống tăng ở điểm này hoặc điểm này tức là mua thêm cổ phiếu và trong quá trình mua thêm cổ phiếu thì uh, có thể tiếp tục mua ở đây nếu mua ở vùng này không may nó bị thua lỗ ở vùng này thì bán nó đi bán giảm bớt cái phần thua lỗ ở đây và tiếp tục mua ở phần này thì chúng ta lại tiếp tục tích sản vậy nếu chúng ta tích sản trong một cái chu kỳ tăng giá kiểu tăng giá như này thì liệu các bạn thấy rằng là cái mà tích sản theo chu kỳ tạo ra lãi kép nó hay hơn hay là việc bạn mua cổ phiếu kiểu dạng như này bạn mua bạn tích cổ phiếu theo cả dạng như này thì bạn nghĩ cái kiểu gì hay hơn ạ à? chẳng hạn như là các bạn mua cổ phiếu như DG bạn mua ở đây bạn mua ở đây và bạn tiếp tục mua ở phần dưới này bạn tích sản cổ phiếu này khi cổ phiếu này tiếp tục đi xuống thì theo các bạn mua tích sản kiểu dạng một là mua trung bình giá tăng hay là mua trung bình giá xuống theo các bạn các bạn cứ chia sẻ là cái nào các bạn thì có lợi hơn nào các bạn cứ chê comment nhé vậy cái cái nào có lợi hơn tại vì để tí nữa chúng ta sẽ nói về là chúng ta bắt đáy thì chúng ta phải bắt đáy như thế nào chúng ta mua ở đáy thì chúng ta phải mua như thế nào để chúng ta có cái độ an toàn cho bạn của chúng ta thế thì câu chuyện đấy là mọi người sẽ bảo là nếu mua tăng giá thì nó rủi ro đúng không mua theo chu kỳ tăng thì nó rủi ro bây giờ hỏi nhá nếu theo chị em là tăng giá rủi ro hay là giảm giá rủi ro hơn đấy chúng ta lại phải phân biệt và cái điều này nó phải chứng minh bằng cách là làm sao để tăng giá rủi ro hay là giảm giá rủi ro hơn thế thì ở đây chúng ta vẫn là từ tích sản nhưng nếu tích sản mà chúng ta thấy là bình thường nhé đây là, đây là một cái từ khóa quan trọng tại vì tại sao lại cần phải nói cái điều này bởi vì có nhiều bạn hỏi rất nhiều bạn hỏi là uh, bây giờ anh đầu tư theo xu hướng thì có phải là trong cái xu hướng giảm thì phải mua nhiều không nên các bạn cứ hỏi là bây đợt này thì mua cổ phiếu nào trung bình giá nào cho nó tốt bởi vì giá cổ phiếu rất là rẻ rồi thế thì thực tế là Dũng không trả lời được cái câu hỏi này đấy thế thì không trả lời được lý do tại sao các bạn thử nhìn xem là có phải là nếu mà các cổ phiếu tổ chức thì họ đã bán ở đây rồi đúng không các bạn nhìn ở đây là him lam bán ra các bạn nhìn đây là him lam bán ra các bạn ở đây là him lam bán ra bị các tổ chức họ bán ra rồi khi mà các tổ chức họ bán ra thì chúng ta có dùng tiền chúng ta mua ở đây mua ở đây các tổ chức nó bán ra thì ai là người có thể đỡ cổ phiếu chúng ta để lên được ạ ai là cái người mà đỡ tức là cái him lam nó bán ra thì lượng cổ phiếu uh, chỉ nhà đầu tư cá nhân chúng ta chỉ hưởng chọn đúng không nếu nhà đầu tư chúng ta lại hưởng chọn thì có phải là mỗi lần xuống chúng ta bị lỗ đúng không mỗi lần xuống thì cổ phiếu xuống thì chúng ta biết rằng là dòng tiền sẽ bị giảm giảm dòng tiền bị giảm nó không kích thích người ta mua vào nên nó lại tiếp tục xuống mà kích tiếp tục xuống thì dòng tiền lại tiếp tục giảm tức là tài sản của doanh nghiệp cũng giảm ờ, và giá trị vốn hóa của cái cổ phiếu lại bị giảm và cuối cùng là gì ạ bản thân là nhà đầu tư cứ bị thua lỗ nhà đầu cứ bị thua lỗ nhà đầu tư bị thua lỗ mua cổ phiếu thì gì ạ có nhiều tiền hơn thì mua được nhiều cổ phiếu hơn nhưng rõ ràng là tài sản sẽ bị giảm nhiều hơn và đấy chính là nguyên nhân dẫn đến là chúng ta bị thua lỗ nặng hơn ngược lại cứ những nhà đầu tư mà chúng ta gọi là mua trung bình gia tăng thì chúng ta thấy là nếu các bạn mua cổ phiếu ở vùng này các bạn kiếm được lợi nhuận các bạn đến đây các bạn mua bạn kiếm lợi nhuận thì lợi nhuận đây cộng gộp lợi nhuận đây thì bạn tạo ra lợi nhuận rất là cao tuy nhiên thì liệu bạn có biết là khi nào bạn bán ở trên cái vùng này hay không thường thì những cổ phiếu có khoảng trống hoặc là những biến động lớn là nó tạo đỉnh vậy bạn không biết cổ phiếu nó đạt đỉnh trong khi đó cổ phiếu gì ạ đạt đỉnh bạn không bán mà bạn lại tiếp tục mua trung bình giá xuống tiếp tục mua trung bình giá xuống đấy là lý do tại sao mua tích sản hay là không mua tích sản thì đấy là các bạn có thể hiểu là tích sản tức là phải mua một cổ phiếu có nhiều tức là nó mua được nhiều cổ phiếu và có nhiều tài sản hơn thì theo quan điểm cá nhân Dũng đấy gọi là mua tích sản còn mua mà được nhiều cổ phiếu mà tài sản nó đang giảm xuống thì không biết theo các bạn là các bạn nghĩ cái điều này nó nó nó có chính xác hay không thế thì cái câu chuyện là câu chuyện để tại vì chúng ta nói về thị trường bởi vì nó có rất nhiều nhà đầu tư khi mà mua cổ phiếu sau đó tích sản sau đó thì đóng cửa lại tức là có Dũng đã có những cái chị học viên chị mua cổ phiếu sau đó chị bảo chị mua tích sản sau đó chị uh, cất cổ phiếu đi và tức là chị không quan tâm bằng điện tử nữa sau một vài lần chị mở ra thì gần như tài sản biến hết bay hơi hết và chị bảo chị mua tích sản chị đầu tư dài hạn nhưng bây giờ cần phải tiền cần phải tiền để tiêu cần phải tiền để sinh hoạt thì mở ra thì tự nhiên mất hết tiền thì không biết là bạn nào đã từng trải qua như vậy có thể comment số 3 đúng không ạ tức là chúng ta mua trung bình giá xuống và chúng ta mong rằng là sau khoảng độ uh, 3 năm 5 năm 10 năm thì cổ phiếu sẽ giúp chúng ta kiếm được lợi nhuận nhưng thực tế thì uh, ờ, mo đúng không anh chị em nhìn thấy Livermore đấy ạ anh bạn nào đang nói mo thì ông xây kim tự tháp Mac Mini có xây kim tháp không ạ Soros có xây kim tháp không ạ các bạn thấy là Guillermo Nel có xây kim tháp không ạ họ đều xây kim tự tháp mua trung bình giá tăng nên họ kiếm được lãi kép lãi kép trên lãi kép và việc mà xây trên kim tự tháp thì rõ ràng họ có lợi nhuận lợi nhuận nhiều hơn họ có nhiều lợi nhuận hơn và họ đã gì ạ kiếm được gì ạ à, tức là cái rủi ro của họ thấp hơn rất nhiều so với việc cổ phiếu các bạn đang trong một cái giai đoạn đi xuống thế thì đấy là cái mà Dũng thấy rằng là ở ngoài thị trường người ta vẫn khuyến nghị chúng ta làm một cái điều mà tôi không biết rằng cái khả năng thành công là bao nhiêu nhưng cái tỷ lệ có lẽ là trong những lần suy thoái này bị ảnh hưởng rất lớn thì bây giờ tại vì tại sao phải nói cái câu chuyện này bởi vì ờ, bây giờ mình đang nói là phân tích thị trường tạo đáy thì ờ, mình phải biết rằng là khi nào thị trường tạo đáy đúng không mình phân tích khi nào thị trường tạo đáy để anh em biết còn có thể tham gia thị trường anh em biết là còn có thể mua cổ phiếu thế thì nếu mà chúng ta biết và tham gia thị trường và mua cổ phiếu thì lúc này chúng ta cần phải biết rằng là thông tin của phép nó đến với chúng ta thì liệu thị trường nó có giảm sâu hơn hay không câu chuyện này là câu chuyện có lẽ là ai cũng lo lắng ai cũng sợ hãi thế thì bây giờ với cá nhân của Dũng thì Dũng sẽ nhìn góc độ như nào các bạn muốn không ạ Dũng muốn là góc độ mình đầu tư mình nhìn như nào để cho các bạn thấy được là nếu mình đầu tư mình dựa trên những cái yếu tố nào để mình đầu tư thì lúc này cái việc mà đầu tư nó rất là nhàn mà mình không phải quá nhiều sợ hãi cái thông tin sợ hãi cái cái cái cái gì nó diễn biến ra thế thì nếu trong trường hợp mà mình thấy rằng là cái cổ phiếu mình quan tâm á đầu tiên là gì ạ có một cái điều kiện đầu tiên nhà trong đầu tư cổ phiếu nha các bạn sẽ uh, Dũng chia sẻ cho Dũng uh, các bạn một số các cái điều kiện để các bạn có thể thấy rằng là đầu tiên nếu các bạn gọi là phân tích kinh tế vĩ mô thế thì cái cần phân tích kinh tế vĩ mô thì nó có tác động gì các bạn nhớ nhá nó có tác động gì nó cho chúng ta là cái chu kỳ của nền kinh tế kinh tế vĩ mô nó cho chúng ta chu kỳ của nền kinh tế cái từ chu kỳ kinh, kinh tế thì chúng ta biết là cái chu kỳ của gì ạ dòng tiền chẳng hạn nếu mà bây giờ chúng ta thấy là kinh tế vĩ mô của thời điểm này là lạm phát đang ở mức cao nhà nước thì tập trung vào gì ạ điều hành tỷ giá nha nhà nước thì tập trung vào điều hành tỷ giá nên chính vì vậy thì cái việc mà bơm tiền ra nền kinh tế trong thời điểm này là cần không có các bạn nhá còn cái việc mà báo chí gọi là bảo là tăng zoom hay nới zoom thì cái việc này các bạn phải hiểu rằng là bản thân là từ đầu năm đến bây giờ là nhà nước thì đưa ra cái zoom là bao nhiêu 14 phần trăm nên tăng hay nới zoom là tăng cho ngân hàng nào hay là nới cho ngân hàng là thôi còn tổng thì nó vẫn là 14 phần trăm bao nhiêu bạn có hiểu điều này comment số 1 đấy ạ thế bây giờ nếu mà tăng zoom lên zoom thì có phải là những ngân hàng nào được nới zoom thì những ngân hàng được hưởng lợi còn lại những ngân hàng nào không được nới zoom thì ngân hàng đấy không được hưởng lợi thế thôi thì bây chúng ta xem là trong tổng các ngân hàng thì có ngân hàng là nới room thì nó hưởng lợi hơn nó một là nới room thì nó có vay được vay cho vay nhiều hơn và nới room thì chắc chắn nó phải có gì ạ chỉ số tài chính nó tốt hơn thì nó mới được nới room vậy trong hàng mới chục cổ phiếu ngân hàng thì theo các bạn cổ phiếu nào nó tốt hơn so với so với cổ phiếu đó chúng ta hãy phân tích một cách như thế để cho nó đơn giản Dung không muốn là phân tích các bạn cũng rồi phân tích các kiểu và cuối cùng là nó nó nó nó, nó chẳng có kết quả gì cả quan trọng là có kết quả hay không đơn giản hay không giản cái cuối cùng nó phải mang lại tiền và an toàn chứ còn cứ phân tích các kiểu thì đấy là các bạn tự, tự suy luận nhá tí nữa chúng ta sẽ phân tích thì đấy là tư ngân hàng các bạn thấy không ạ câu chuyện thứ hai là các bạn thấy là dòng chứng khoán thế bây giờ chúng ta nhìn thấy toàn bộ dòng ngân hàng nhá toàn bộ dòng ngân hàng nếu mà nhìn về góc độ đó thì không phải tất cả ngân hàng nó đều gì ạ ngon hết đúng không không phải tất cả ngân hàng đều ngon hết mà nó chỉ có một vài ngân hàng ngon thôi nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải tàu phải dùng cái đầu là tập trung vào cái thằng nào khỏe nhất tốt nhất thị trường chứ không phải là tự nhiên thấy gì ạ à, một cổ phiếu ngân hàng tăng thế này nhảy vào mua hết các cổ phiếu ngân hàng sau thế là nó lỗ lỗ thì làm gì ạ nếu mà bây giờ nhá mình mua một cổ phiếu dẫn đầu ngân hàng nhưng những cái cổ phiếu ngân hàng kia nó không tăng bởi vì nó không có dòng tiền nào mà lỗ thì anh chị em làm gì ạ à? thế anh chị em là lỗ làm gì ạ đấy bạn nào có cái đồng chí nào đang vào cuối thì chúng ta cho ra khỏi nhóm nha lỗ thì chúng làm gì ạ lỗ thì lỗ thì đầu tư dài hạn đúng không đúng không ạ đấy lỗ thì họ tự đầu tư dài hạn thế thôi trung bình ra xuống đầu tư dài hạn cho được nhiều cổ phiếu hơn đúng không ạ nhưng người ta có làm cắt lót không ạ theo các bạn người ta cắt lót không ạ theo các bạn chúng ta tại vì ờ, Dũng muốn làm những cái chương trình này để chúng ta cùng giao lưu các bạn comment cho Dũng ờ, like đúng không ạ các bạn comment cho Dũng một vài like một vài cái comment để Dũng ờ, cùng làm việc cho nó vui các bạn tức là chúng ta đang tức là cái, cái live stream những cái bài học ở đây là chúng ta vừa học vừa thảo luận với nhau thì nó vui bây giờ làm việc nó một chiều thì rõ ràng là chúng ta sẽ gì ạ nó không vui thì các bạn uh, comment nhé các bạn comment tất cả những cái gì mà Dũng uh, chia sẻ để chúng ta uh, các bạn có thể là đưa ra những cái trái chiều nhưng chúng ta ở đây là những người lịch sự nên chúng ta dựa vào nhưng mang tính là lịch sự chứ không không mà có thể là Dũng sai nhưng cái quan trọng là các bạn cần phải đưa ra những cái để chúng ta nhìn thấy thì rõ ràng là chúng ta sẽ theo quan điểm cá nhân của Dũng nhé thì phần lớn chúng ta không cắt lót đâu chúng ta cứ nghĩ đơn giản thôi tại vì thực tế là gì ạ tại sao chúng ta không cắt lót theo các bạn tại sao chúng ta không cắt lót bởi vì à, chúng ta đang bị sai ngay đầu nếu chúng ta mua cổ phiếu giả sử trong hàng trăm cổ phiếu à, hàng mấy chục cổ phiếu ngân hàng thì việc mà cổ phiếu ngân hàng đúng không nếu bạn cắt lót trừ khi bạn gì ạ phải hiểu cổ phiếu thì bạn mới mua đúng điểm được bạn hiểu cổ phiếu bạn mua đúng điểm thì bạn gì ạ à? bạn mới cắt lót không gì ạ à? bạn cắt lót thì bạn cắt lót cả ngày suốt ngày phải cắt lót tức là bạn mua sai thời điểm hoặc là cổ phiếu không đúng cổ phiếu thì bạn cắt lót mãi mà khi bạn cắt lót mãi thì bạn sau này bạn không cắt lót nữa nên chỉ đọc cái là dũng biết là thường là không cắt lót bao nhiêu anh em đồng ý cái điều này thì comment số 1 cái đông ạ tức là việc mà chúng ta không lựa chọn được cổ phiếu không lựa chọn được đúng điểm thì cái việc mà gì ạ à, sai là chúng ta sẽ không cắt lót đơn giản thế thôi bởi vì chúng ta không có trong đầu chúng ta không có việc phân tích thời điểm mua mà khi mà chúng ta không phân tích được cái thời điểm mua thì cổ phiếu chúng ta kiểu gì cũng lỗ mà dỗ lỗ thì chúng ta sẽ gì ạ à, cắt suốt ngày thì làm sao có làm sao có tiền để cắt mãi được nên thực tế chúng ta sẽ không cắt lót mà đầu tư giá trị thì làm gì có cắt lót đúng không chỉ mua nhiều hơn nhưng hỏi xem là ngài Warren Buffett ông có cắt lót không theo các bạn là ngài đầu tư giá trị người ta cắt lót không ạ người ta cắt lót đầy nhưng vì chúng ta đam mê một cổ phiếu và chúng ta nghĩ là chúng cắt lót mà trung bình giá xuống trong đời trong 5 đến 10 năm và trong đó thì ông giỏi nhất trên thế giới thì ông 10 cổ phiếu ông chỉ có đúng bao nhiêu ạ đúng 6 cổ phiếu đúng 5 cổ phiếu thôi giỏi nhất nhá giỏi nhất thì người ta chỉ đúng 5 đến 6 cổ phiếu thôi mà trong 10 cổ phiếu mà chúng ta giữ cả 10 mà không cắt lót thì có thể một vài cổ phiếu kia thành công nhá có một vài cổ phiếu thành công nhưng tổng thể là chúng ta vẫn gì ạ tổng thể chúng ta vẫn đi xuống không biết là anh chị em có có thấy những cái việc mà Dũng phân tích nó nó là đi vào thực tế luôn chứ không phải là gì ạ tại vì cái này không ai nói đâu Dũng tin chắc là trong phần lớn các livestream thì không ai nói cái điều này cho các bạn bởi vì các bạn cần phải thấy cái điều này sự thật thứ hai các bạn có thể nhìn thấy sự thật mà các bạn thấy là có phải đầu năm các chúng ta sẽ quay trở lại đôi chút về cái cái mà người, các tổ chức họ đánh giá nha các tổ chức các bạn thấy là đầu năm các, các tổ chức đánh giá là chứng khoán của Việt Nam tăng rất là mạnh nữa họ nói là một lên 1.800 lên 2.000 ờ, nhưng hỏi là tại sao họ biết là sai mà họ vẫn cứ nói như vậy theo bạn tức là các tổ chức rất là uy tín trên thế giới nhá uy tín luôn là HSBC này những cái ngân hàng mọi thứ thì à, họ đưa ra 1.800 này 2.000 họ biết là sai mà tại sao họ lại vẫn cứ nói đấy các bạn phải hiểu đến điều này chứ không ai nói cho các bạn biết đâu đấy thế thì câu chuyện ở đây tại vì tí nữa cũng sẽ nói cho bạn nhiều cái sự thật mà các bạn không biết đâu trong thị trường nên khi mà nói sự thật này thì các bạn thấy là có nhiều cái cái đầu tiên là gì ạ thực tế các bạn hiểu đơn giản gì ạ họ đang nắm giữ cổ phiếu mà họ đang muốn thoát hàng họ muốn thoát họ muốn thoát nên họ nói cho bạn gì ạ là hãy gì ạ thị trường vẫn còn lên nữa họ toàn là chuyên gia hàng đầu trên thế giới toàn là những người giỏi nhất mà họ công cái ngân hàng những ngân hàng tổ chức đấy nó có tồn tại bao nhiêu lâu làm sao họ sai được nên bạn nghe họ sau đó báo chí lại giật tiếp đúng không báo chí lại nói rất là hay thì nên nên đấy là gì ạ cái điều mà các bạn bị thua lỗ rất là cao hay là câu chuyện đây chúng ta lại nói câu chuyện nó chung là cái này để tại vì chúng ta phải liên hệ nha liên hệ có phải cổ phiếu L14 nó tăng lên 400 điểm đúng không ạ thì người ta sẽ có cái mơ ước là DG và gì ạ CO nó cũng lên 400 điểm nên nó lên 100 điểm người ta không bán ra cuối cùng người ta bị thua lỗ ở chỗ đó thôi bởi vì đã có rất nhiều người dự đoán nó lên 2 3 400 điểm nhưng thực tế lên đến 100 điểm người ta bán từ đời rồi bây giờ chúng ta cứ bảo là đầu tư dài hạn đầu tư trung hạn và đầu tư cả đời nhưng chúng ta biết là họ bán từ đời rồi chỉ mỗi chúng ta là những nạn nhân nên một vài bạn hôm qua có hỏi là em đang nắm CO có nên bán bán hay không bởi vì em tin rằng là cổ phiếu sẽ lên đến 400 300 để một vài năm nó sẽ lên nữa nhưng bạn hỏi xem là những cái ông mà nói cho bạn là nó lên ba bốn trăm thì ông đã bán từ lâu rồi ông bán sạch rồi ông chỉ đẩy lại cho họ một vài cổ phiếu để các bạn biết thôi ông chỉ cho các bạn một vài cổ phiếu để các bạn nhìn thấy là các bạn thấy là người ta vẫn giữ trong cái đó ông bán được đời rồi nên cái này là chúng ta nhà đầu tư cá nhân chúng ta không biết được nên chúng ta cứ gì ạ cố chấp và khi cố chấp thì chúng ta gì ạ thành mất tiền thôi không có gì mà các bạn phải không có gì mà các bạn thấy cái việc mà đầu tư nó đấy chính là cái chúng ta gọi là bạc cờ bạc nó cũng đúng thôi bởi vì không có kiến thức lại muốn kiếm tiền thật nhanh không có kiến thức lại muốn ai đó phím hàng để chúng ta có giàu nhanh thì đấy là nó là cờ bạc còn nó không là cờ bạc nếu chúng ta hiểu các nguyên lý mà Dũng chia sẻ ở đây bây giờ nói này thì ờ, nó có, sẽ mất nhiều thời gian quá nhưng cũng nói nhanh thế thì các bạn nói về kinh tế vĩ mô thì các bạn đã thấy điều này rồi nhưng bây giờ chúng ta lại đặt câu hỏi là với cái tình hình kinh tế vĩ mô như này các bạn nhá với tình hình kinh tế vĩ mô như này thì việc mà các bạn quan tâm đến những nhóm cổ phiếu nào nhóm cổ phiếu nhá nhóm cổ phiếu nào có thể giúp cho các bạn có thể sống sót khi thị trường có thể là đi ngang sideways hoặc là thị trường có thể là có những đợt điều chỉnh mạnh hơn đúng không chúng ta cần phải xem rằng là với cái kinh tế vĩ mô như thế thì những cái cổ phiếu nào sẽ là những cổ phiếu được gì ạ à? thị trường nó chấp nhận bởi vì tiền bây nó vẫn còn nhiều trên thị trường tuy rằng là nó không nhiều trước nhưng nó vẫn còn nhiều trên thị trường nên chúng ta cần phải xem rằng là cái nhóm cổ phiếu nào và trong nhóm cổ phiếu đấy nó phải có ngòi nổ các bạn nhá ngòi nổ ngòi nổ là gì ạ à? ngòi nổ là những cái yếu tố phải tạo ra lợi nhuận tạo ra doanh thu đấy, nên thế thì bây giờ giả sử như bạn này có nói bạn gì đã có là bất động sản thế thì bất động sản ngòi nổ của bất động sản là gì ngòi nổ của bất động sản là gì ạ có phải là bất động sản bây giờ ngân hàng không cho vay ngân hàng nha tuyệt đối ngân hàng không cho vay nữa đặc biệt là bất động sản liên quan chia lô yeah, chia lô bán nền là gần như là không được vay nữa nên cái điều thứ hai là các bạn nhìn thấy là gì ạ ngân hàng không cho vay một lượng trái phiếu rất là lớn tới đây này nó bung ra thì các doanh nghiệp bất động sản nó phải bung ra rất nhiều bung ra rất nhiều hàng hóa ngân hàng thậm chí là ngân hàng thu hồi nợ bao nhiêu bạn biết là ngân hàng đang thu hồi nợ thu hồi nợ rất khác cao với nhóm cổ phiếu bất động sản có thể comment số 2 đúng không ạ chúng ta sẽ dũng phân tích một cái chiều nó ngược lại một tí ấy. tại vì các bạn nếu trên thích chiều thuận thì nó sẽ có thể nó nó cũng, cũng tốt thôi nhưng chúng ta phải phân tích ngược lại ạ bao nhiêu bạn thấy là ngân hàng đang thu hồi rất là nhiều cái khoản nợ của các công ty bất động sản và nếu chúng ta để ý trên cà phê S hoặc là trên một số phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta thấy là biết đấu giá rất nhiều các lô đất để gì ạ hoán đổi nợ đúng không đấy là câu chuyện rất, rất bình thường đấy các bạn đọc thông tin các bạn không biết là các bạn có đọc hay không nhưng thực tế là như vậy cái điều thứ ba nữa là sang năm á, thì các gì ạ trái phiếu đúng không trái phiếu phải đổi về nó về thì họ lại làm gì ạ nó về họ trả tiền cho gì ạ à? những người đầu tư mà nếu mà trả về cho các nhà đầu tư thì điều gì ra thì bắt buộc họ phải bán tài sản việc phát hành trái phiếu lúc này là không biết phát hành được không nhưng rõ ràng là rất là khó nha cực kỳ khó Đó. thực sự nó phải có rất nhiều tài sản và phát hành thì không lớn như trước đâu bởi trước thì uh, bên ngân hàng nhà nước bên uh, ngân hàng thì họ cho phát thoải mái nhưng đến bây giờ thì việc mà phát hành thì nó phải có tài sản đảm bảo đúng không nó phải có tổ chức bảo lãnh phát hành nó phải có gì ạ nó phải có những cái xếp hạng tín nhiệm thì mới phát hành được chứ không phải ông phát hành bừa bãi mà muốn phát được đâu và cái quan trọng nữa là bây giờ có rất nhiều dự án đang dở dang bây giờ họ đang làm gì ạ nhiều dự án đang dở dang họ đang gì bán giấy vụn ra mà chúng ta cứ đòi bất động sản tăng nghe vẻ không biết đầu tư dài hạn nó có an toàn hay không nhưng bây giờ đấy gọi là nếu mà phân tích những cái hành vi như vậy thì theo các bạn là ngòi nổ hay là ngòi xịt đấy ngòi nổ hay ngòi xịt và nếu các bạn quan sát về dòng tiền nhé dòng tiền nhé các bạn nhìn về dòng tiền yeah, dạ, dòng tiền thì rõ ràng là dòng tiền đang đi xuống vậy chúng ta biết là các căn hộ bán chạy thì chúng ta sẽ thấy là vậy bán chạy nhưng chúng ta xem là cái vốn để tạo ra lợi nhuận mạnh vẫn là gì ạ? từ vốn vay ngân hàng và chúng ta biết là các ngân hàng bây giờ dù là bán vừa rồi thì cái cái phân khúc bất động sản bạn nào có biết rằng là từ đầu năm bây Dũng nó đang nói là thời điểm này có hai phân khúc bất động sản mà nó sẽ có thể tăng giá đó là bất động sản gì ạ nhà ở và bất động sản du lịch nếu bạn nào biết thì comment số 6 ạ đấy cái điều này cũng lặp lặp đi lặp lại từ đầu năm đến bây giờ chứ không phải đến bây giờ bạn biết nếu các bạn nghe đã từng nghe comment số 6 nhưng cái đấy nó không thể tạo ra cái sự đột biến trong cái gì ạ đột, đột biến trong cái việc mà gì ạ à, lợi doanh thu lợi nhuận cho nhóm bất động sản tại vì bất động sản nó không phải một công ty mà nó cả nhiều công ty khác nên đấy là các bạn cần phải hiểu rõ rằng là khi mà chúng ta phân tích cụm nhóm cổ phiếu nào chúng ta không đào sâu không đào sâu thì dẫn đến là chúng ta gì ạ trở thành nạn nhân và nạn nhân ở đây là chúng ta mua cổ phiếu chúng ta cứ đứng tấn đợi cổ phiếu lên bởi vì chúng ta kỳ vọng nó tăng thì thực sự là rất là khổ thân cho những bạn thiếu kiến thức thiếu hiểu biết ạ đấy thực ra là cái nguồn cung không phải khan hiếm đâu à, các bạn đơn giản thôi bao nhiêu bạn hiểu nếu mà Dũng uh, comment cái này nếu bạn thấy thì comment số 7 nhá bao nhiêu bạn biết là cái nguồn cung của Techcombank ấy, nó mua của bên uh, VinFast rất là lớn và nó luôn tạo ra sự khan hiếm qua bên số 7 tức là cái nguồn cung mà cái bên cái, ờ, ngân hàng Techcombank nó có một sản lượng tức là nó có uh, ờ, rất nhiều bất động sản và hiện tại nó đang nắm giữ và thực sự nó không bán được nhưng nó tạo ra luôn luôn tạo ra cái nguồn cung khan hiếm để làm cho lúc nào bất động sản cũng khan hiếm đấy nên chúng ta không hiểu chúng ta không nghe được chúng ta không thấy được thì chúng ta cứ bảo là nó nó nó, nó khan hiếm thôi nhưng thực tế là những cái bất động sản chung cư thì nó vẫn có tăng giá nhưng thực tế là cái nguồn cung nó vẫn là rất là nhiều tăng giá là do những, chung cư mà nó nó nó thấp và nó có lên mặt bằng mới thôi nhưng có không phải là nó nó luôn luôn tạo ra ok à, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại à, những câu chuyện khác tại vì à, Dũng đang phân tích à, đến à, phân tích à, cơ bản đúng không thế đến là cổ phiếu cổ phiếu thì chúng ta cần phải nắm một người ngoài nổi thế thì ngồi nổ trong cái nhóm cơ bản đó, thì ờ, Dũng đã chia sẻ các bạn đó là gì ạ Dũng phân tích theo cái chiến lược như này nếu bạn nào mà thấy những chiến lược này đã nghe rồi đã biết rồi thì có thể comment nhé tại vì tại vì có nhiều bạn không biết mà bây giờ kiến thức chúng ta không biết nhỉ cái từ cái tư kiến thức chúng ta không biết cái thứ hai là chúng ta lại không hiểu rõ về về về, về nhận thức của nó nên khi mà nhận thức không có kiến thức không có thì cái việc mà mà chúng ta sẽ thấy là nó tào lao là chuyện đương nhiên rồi thế thì bây giờ chúng ta đã đặt câu hỏi là trong phân tích cơ bản thì nó có hai dạng à, cái này dũng phải nhắc đi nhắc lại thì vì dũng đang cho chúng ta cái kiến thức chúng ta nhìn cái dạng thứ nhất là người ta chỉ tập trung báo cáo tài chính cái báo cáo tài chính như doanh thu lợi nhuận à, à, nó liên quan đến gì à, dòng tiền nó liên quan đến uh, các dự án nó định giá và nói chung là rất nhiều thứ những cái mà phân tích kiểu này thì nó có uh, cái điểm là chúng ta nhìn thấy con số rất là rõ ràng rất nhiều con số được rõ ràng và chúng ta có thể thấy rằng là uh, có những cái dự án mà cảm giác như là chúng ta có thể đầu tư và kiếm tiền được ngay nhưng nó có một cái điểm mà chúng ta điểm trừ bởi vì này, này khi mà khi chúng ta phân tích báo cáo tài chính ấy, thì nó có cái điểm trừ đó là gì ạ à? một công ty như là ngày xưa chúng ta thấy là những cái ở sam hoặc là một số các à, nhóm khác nó có thể tạo ra rất nhiều các công ty con và nó tạo ra cái doanh thu ảo thậm chí là tiền ảo luôn ạ và thực tế nếu chúng ta nhìn vào cái gì ạ dòng tiền dòng tiền thực tế của nó đặc biệt là sau cái uh, mỗi một chu kỳ thì gần như nó không có nhưng chúng ta nhìn về doanh thu nhìn về lợi nhuận nhìn vào mọi thứ nó vẫn có ngon bởi vì nó tạo ra nhiều công ty khác nhau và sau đó thì nó sử dụng những chiến lược về báo cáo tài chính nên thực tế là cổ phiếu doanh thu tốt lợi nhuận tốt nó kéo lên một nhịp có thể tăng dựa vào những yếu tố thị trường một nhịp sau đó nó rơi thẳng đứng và việc mà gì ạ việc mà tạo ra những cái kiểu báo cáo tài chính thì trên thị trường nó quá nhiều như là FLC như là tóm lại là TGG các bạn nhìn thấy không ạ vừa rồi là trí Việt đấy có một số các uh, thanh niên họ đã gì ạ cần họ đã vào vào vào chúng ta là vào kho bởi vì họ đã làm theo cách đấy mà chúng ta đang muốn kiếm tiền được nhanh theo cách đấy thì chúng ta cũng trở thành nạn nhân giống hệt nhọ thôi thì bao nhiêu bạn đã thấy là đây cái phân tích báo cáo tài chính theo cách đấy thì các bạn có thích không nếu các bạn thích thì comment số 4 đi còn không thích thì comment số 1 đơn giản thôi ạ còn cái cách mà Dũng đang áp dụng nha Dũng đang áp dụng tại vì đó là gì ạ chúng ta phân tích về gì ạ? doanh thu lợi nhuận ít nhất là một quý hai quý hoặc ba quý liên tiếp nếu mà có thể so sánh được những năm liên tiếp so sánh được những năm liên tiếp nhưng tất cả cái điều này nó là cái điều kiện cần thôi nhưng nó phải có một cái điểm đủ đó là gì ngòi nổ cái ngòi nổ cái nó cái gì mà tạo ra cái ngòi nổ đấy tức là chúng ta phải có những cái ngòi nổ tức là cái những yếu tố qua yếu tố như là về ban lãnh đạo về sản phẩm mới về công nghệ mới về nhà máy mới về có thể là thâu tóm về sát nhập có thể là do một quỹ nào họ mua đấy là chúng ta ở những ngòi nổ và những cái ngòi nổ đấy nó cũng chẳng có giá trị cả nếu mà chúng ta thiếu một cái điều kiện tiếp theo đó là gì ạ chúng ta cần phải đến cái bước ba này đó là phân tích kỹ thuật tức là chúng ta phải từ cái phân tích kỹ thuật từ cái ngòi nổ từ cái báo cáo tài chính như vậy nhưng nếu trong phân tích kỹ thuật mà không có dòng tiền thì những cái ngòi nổ đấy là ngòi xin chứ không phải là cái ngòi mà có cho ra kết quả vậy các bạn thấy là cái phân phân tích thứ hai này nó tốt hơn hay là nó kém hơn các bạn có thể comment cái ạ theo các bạn là cái mà chúng ta nhìn thấy cái nhân nó tạo ra quả và cái quả đấy nó phải hiện nguyên hình dựa trên gì ạ à? dựa trên dòng tiền trên cái biểu đồ chứ không phải cái quả đấy nó gì ạ à? không nhìn thấy và sau đó chúng ta cứ mua cổ phiếu để hai ba năm bốn năm năm 10 năm nó chẳng lên được và chúng ta bảo rằng là, là em sẽ đầu tư dài hạn thì cái quả đấy có thể nó giống như trứng để lâu mà nó không nở thì gọi trứng ung và các bạn phải hiểu rõ là từng cái phân tích như thế các bạn mới biết rằng là trên thị trường nó có nhiều cái dạng vì các bạn không biết cái gì bạn không biết nên bạn tưởng là cái kia mới là phân tích báo cáo tài chính hello bao nhiêu bạn thấy phần này thấy hay có thể comment cho Dũng số 1 biết là nếu mà Dũng chia sẻ này hay thì các bạn comment cho Dũng để ủng hộ Dũng cái trước khi Dũng tiếp tục chia sẻ vậy các bạn thấy là gì ạ phân tích báo cáo tài chính sau đó thì từ báo cáo tài chính thực ra từ doanh thu từ lợi nhuận thì ROE và nguyên nhân để tạo ra cái đó và cái quan trọng nữa phải có dòng tiền phải có dòng tiền nếu không có dòng tiền thì tất cả những cái thông tin như kia đều vứt đi đúng không đều vứt đi hết và vứt đi hết thì chúng ta biết điều gì ạ đầu tư mãi nó không có kết quả và đấy chính là lý do những nhà đầu tư huyền thoại như Mark Mini, William O'Neill ông đã áp dụng và ông kiếm được rất nhiều tiền trong cái phương pháp này có một cuốn sách đó là đầu tư tăng trưởng đầu tư tăng trưởng không phải người ta chỉ đầu tư vào gì ạ riêng cổ phiếu tăng trưởng người ta phải kết hợp cả phân tích kỹ thuật phân tích kỹ thuật à, phân tích thị trường chung nó chiếm 40 phần trăm 40 phần trăm là cổ phiếu đi theo thị trường chung 30 phần trăm cổ phiếu theo ngành 30 phần trăm cổ phiếu sẽ đi theo ngành và chỉ có 30 phần trăm là cổ phiếu nó đi theo những cái gì ngoài nổ tức là cơ bản tốt thôi tức nếu bạn có cơ bản tốt thì nó chỉ đúng 30 phần trăm thôi nếu mà cái ngành đấy mà nó gì ạ à? ngành đấy mà nó đang lao dốc thì việc cái một cánh én nó không làm nên mùa xuân một cái cổ phiếu nó không thể nào tạo ra một chu kỳ tăng cho cổ phiếu của bạn nếu thị trường chung đi xuống thì cái 30 phần trăm của bạn nó cũng không mang lại hiệu quả gì cả nên nếu chúng ta tích sản theo kiểu trung bình như vậy thì chúng ta thấy là đầu tư nó thực sự nó không hấp dẫn như tưởng tôi đã tưởng đâu nên ban nãy có bạn bạn bảo là em đang muốn đầu tư thế thì cái quan trọng nhất là phải hiểu được thị trường trước khi chúng ta đầu tư thì giờ chúng ta đang nói về phép thì bây giờ cứ nói về cái ở đâu đâu đó nhưng rõ ràng chúng ta phải nói về gốc trước đúng không nói về những cái cổ phiếu các dòng các phân khúc nói về các trường phái đầu tư đầu tư như thế nào để các bạn hiểu trước trước khi dụ phân tích sâu hơn thế thì ờ, như một số các bạn biết rằng là nếu mà lạm phát ở cao lạm phát tiếp tục cao hoặc là chúng ta là tỷ giá nó có thể sự biến động cái việc mà gì ạ lúc này là cổ phiếu phòng thủ thì mình, các bạn đã biết rằng điện đúng không điện là cổ phiếu phòng thủ thì trong điện thì hiện tại chúng ta thấy là có một vài cổ phiếu như là ri vĩnh sơn xuân hinh hay là nt2 thế thì chúng ta đừng có tin tất cả những cổ phiếu phòng thủ là chúng ta có thể đầu tư được các bạn nhớ nhá tại vì các bạn đừng có tin kiểu đấy tí nữa dung sẽ phân tích cho các bạn xem cái điều thứ hai là những cổ phiếu nó liên quan đến à, thiết yếu như là thuốc đúng không là thiết yếu nhưng không phải là cứ mua thuốc là thành công thứ ba là nông nghiệp những cái gì nó thiết yếu nên khi mà chúng ta mua chúng ta cần phải biết là những cái ngành nào là cổ phiếu phòng thủ phòng thủ tức là gì ạ người ta bây giờ đầu tư cổ phiếu khác làm ăn lạm phát nó cao người ta phải vay lãi lớn người ta sẽ co hẹp sản xuất mà co hẹp sản xuất thì nó không thể tạo ra tăng trưởng được thì làm sao công ty tăng được thế nhưng cổ phiếu phòng thủ thì ăn người ta phải phải ăn nghỉ người ta vẫn phải nghỉ nên cái việc mà các nhà đầu tư tổ chức thay vì họ gửi tiền tiết kiệm hay là rút ra gửi ngân hàng thì họ sẽ mua cổ phiếu phòng thủ à, bây giờ chúng ta sẽ quan sát về thị trường chung thực ra hôm nay thanh khoản chúng ta rất là thấp phần lớn chúng ta thấy là hai phiên hôm nay thanh khoản thấp câu chuyện đây là chúng ta không thấy có sự bán tháo ở đây à, không có sự bàn thảo các bạn nhớ nhỉ hôm nay chúng ta không có sự bàn thảo về cái góc nào của đó thì chúng ta thấy là khi mà cổ phiếu cả cái vùng này là vùng gì ạ à? cả cái vùng này là vùng hỗ trợ mạnh lý do chúng ta biết là vùng hỗ trợ mạnh theo các bạn tại sao chúng ta biết là vùng hỗ trợ mạnh hello tại sao chúng ta các bạn biết là nó là vùng hỗ trợ mạnh đấy nếu các bạn muốn biết là vùng hỗ trợ mạnh thì chúng ta cần phải phân tích vậy nếu mà có khối lượng lớn rồi đây thì cái này có phải là vùng hỗ trợ mạnh cho nó không ạ tất cả quá trình này là chúng ta thấy là những phiên giảm sàn khối lượng lớn và nó tạo sự bán tháo nhà đầu tư thua lỗ người người đầu tư thua lỗ và trong giai đoạn này chúng ta biết là chứng khoán Mỹ cũng bị rơi rất là tự do và đây là cái rơi mà chúng ta không kiểm soát được Tuy nhiên chúng ta thấy là cái biến động này những cái biến động này nó đã nhỏ dần rất là nhiều so với trước đó không ạ các bạn nhìn thấy không ạ nó nhỏ rất là nhiều rồi ạ nhưng cái quan trọng là chúng ta thấy là lý do tại sao chúng ta lại biết nó kháng cự mạnh đấy tại vì có nhiều nhà đầu tư cứ nói là kháng cự mạnh chứ chỉ vẽ cái đường kéo dài ra chúng ta là kháng cự mạnh nhưng thực tế là họ chả biết thế nào kháng cự mạnh và cái này thì số đông là không biết ạ số đông luôn kể cả các bạn đang có mặt ở đây đấy thế thì những cái gì mà chúng ta không chi tiết không đo lường được thì nó không có gì ạ nó không mang lại kết quả nha nó không đo lường nó không mang lại kết quả nên chúng ta nên ở đây có một số bạn đã biết rồi nó phải gì ạ dựa vào test Đấy không nó phải test này test lần thứ nhất khối lượng lớn tức là vẫn có cùng bán ra test lần thứ hai khối lượng nhỏ đúng không test lần thứ ba nhỏ hơn đến lần thứ tư Vậy những cái lần test mà không ai bán ra thì đây nó có phải kháng cự mạnh không? Bao nhiêu bạn hiểu cái điều này comment số 3 cái không ạ? Tức là bốn ạ. Đây một này, năm luôn, một này. Nếu mà tính lần thứ nhất này là bản mạnh rồi giảm mạnh. Lần thứ hai này, khối lượng cũng mạnh. Lần thứ ba giảm đi. Lần thứ tư, lần thứ năm và những cái lần này nó đang bị vắt kiệt nguồn cung. Tuy nhiên khi mà vắt kiệt nguồn cung thì nó bắt đầu nó gì ạ? Nó nảy lên và nó đã có một cái sóng nhỏ ở đây. Và sau khi cổ phiếu về cái vùng này đang có những thông tin rất là tiêu cực Fed tiêu cực về tăng lãi suất tiêu cực về tình hình thế giới tóm lại chúng ta đang cảm giác lo lắng sợ hãi và nhiều thứ đang diễn ra thế thì chúng ta thấy là ở ngoài kia họ cứ nói uh, ờ, ACB tất cả các điều đó nhưng chúng ta không hiểu là nếu mà nó hỗ trợ mạnh như vậy thì cái việc xác suất để gì ạ nó rơi sâu nó giảm sâu có lẽ là không cao ba bạn đồng ý này comment Dũng số 10 cái tại vì Dũng muốn là là các bạn hiểu thì bạn comment số 10 còn chưa hiểu comment số 0 tức là để rơi sâu để bán tháo để tạo ra một cái gì ạ giảm đến mấy chục điểm có thể nó giảm mấy chục điểm nhưng cái việc mà nó giảm có thể nó hồi tại vì nếu nó giảm thực sự mấy chục điểm thì thị trường nó có thể đi sâu hơn nữa và thị trường mà đi sâu hơn nữa chứng tỏ là kinh tế Việt Nam bước vào suy thoái nặng mà nếu thì kinh tế Việt Nam bước vào suy thoái nặng thì nghe về thời điểm này nó, nó không hợp lý lắm đúng không tức là nếu bây giờ chúng ta bảo kinh tế Việt Nam mà bước vào suy thoái nặng thì rõ ràng là mình chả biết rằng là trừ trừ khi nó có một cái gì đó nó liên quan đến đến chiến tranh hay là dịch bệnh hay là sóng thần chưa chắc nó là như thế nên các bạn khi mà các bạn thấy là cái việc mà phân tích như này nó thấy tuyệt vời không ạ đấy nhưng không phải là vì nó như vậy thì các bạn cứ nhảy vào mua lung tung ở đây không phải là các bạn cứ thấy rằng là đây là đáy các mua tung lung tung đấy ạ tại vì cái đáy này này nếu giả sử nó có hai kịch bản mà hôm trước mình chia sẻ với các bạn đó là kịch bản xấu nhất là kịch bản nó gãy vùng này ai đã thấy là nếu trong kịch bản gãy vùng này gãy cái vùng gãy này thấp hơn này ạ dưới này thì nó là điều gãy vùng này thường thì nó có thể là kịch bản gãy cái vùng dưới này à gãy vùng này một nghìn hai trăm luôn sau đó cuối phiên kéo lên và đây chính là đáy tức là nó gãy làm sao cái sự hoảng loạn hoảng loạn diễn ra này hoảng loạn thực sự diễn ra này thì đây chúng ta gọi là đáy và đây là cái điều mà chúng ta còn nếu trong trường hợp mà nó giảm rất là mạnh nó gãy như này gãy như này thì với cái việc mà nó có những nguồn cung này cái tỷ lệ nó vẫn có nhá cái này nhá các bạn nhá chúng không thể khẳng định một trăm phần trăm được tỷ lệ vẫn có có khoảng độ 5 phần trăm vậy nếu các bạn thấy 5 phần trăm và một cái là 95 phần trăm thì các bạn thấy là nó vẫn an toàn chứ đúng không hello bao nhiêu bạn thấy rằng là tức là nó vẫn có khoảng 5 có thể đến 10 phần trăm gì đó nhưng Dũng nghĩ là chắc là khoảng 5 phần trăm thôi tại vì nó vẫn có tại vì có nhiều cái mà mình không thể tính được trước nhưng thực tế là gì ạ để xảy ra bị gãy giảm sâu vỡ như trước thì cái tỷ lệ này nó không nhiều nhưng ở đây chúng ta sẽ lấy một kịch bản thứ hai tại vì tại sao chúng ta tính xác suất bởi vì cái việc một phép nó nâng lên 7 phải 5 hay lên một phần trăm chúng ta không biết được các bạn đúng không ạ bên nó lên một phần trăm thì sao Những gãy thường là gãy thì các bạn biết là nếu nó gãy thì một số các bạn học VSA rồi các bạn biết rồi đúng không thường gãy nó tạo ra gì ạ nếu các bạn nếu học VSA rồi thường gãy nó tạo ra gì ạ theo các bạn thích gãy hay không gãy ạ nào theo các bạn là thích gãy hay không gãy đấy nó gãy đúng không phần lớn các bạn sẽ thích nó gãy để tạo ra cái pin loại hai để khi nó gãy tạo ra cái pin loại hai này thì nó rũ toàn bộ các nhà đầu tư ở đây rũ hết mà nếu trong trường nó gãy tạo ra pin loại hai này thì rõ ràng gì ạ nó sẽ gì ạ cổ phiếu thị trường nó mạnh hơn bởi vì nó rũ tất cả tần tật những anh chị em yêu bóng việc đấy là gì ạ còn trong trường hợp mà nó gãy này vẫn là gãy như vậy mà nó rơi kiểu dạng như này khối lượng lớn hơn như này nhá, lớn hơn thế này bây giờ các bạn nhá nhìn mà gãy mà khối lượng lớn hơn thế này thì điều này thì nó cũng khó xảy ra đúng không các bạn có tin không ạ tức là cái việc nó gãy này khối lượng lớn như thế này thì điều này khó xảy ra bây giờ chúng ta xem Dow Jones này đấy Dow Jones hôm nay thì chúng ta thấy là nó một thứ nhất là hôm trước nó có một cái dòng tiền lớn tham ra đây rồi đấy, dòng tiến là và hôm nay nó đang test kiểm tra đáy và kiểm tra đáy thì nó cũng không có sự bán tháo ở đây nên cái xác suất để gãy bán tháo trên cái vùng này có lẽ là không đến mức quá là chúng ta nghĩ thứ hai là quá trình đây kéo khối lượng lớn này kéo lên rũ bỏ cũng không có sự bán tháo cứ ở đây người ta vẫn gì ạ rất là nhanh thế thì về kịch bản này thì theo các bạn thấy là nếu kịch bản nó diễn ra đi ngang thì chúng ta nhìn thấy vùng này nó chạy lên ngay đúng không ạ rồi quá trình nó bứt phá đi ngay đúng không ạ theo nếu cái vùng này mà nó nó tăng thì nó có nên bứt phá đi ngay không ạ khi mà các thông tin nó đang diễn ra ở đây các thông tin nó phản ánh nó diễn ra hết ở đây rồi ở suy phép tăng lãi suất mọi cái rồi chúng ta biết là đây là cái USD đúng không USD là đang tăng nếu nhìn cái này là thằng USD vẫn tiếp tục tăng vẫn tiếp tục tăng đúng không đang tiếp tục tăng mà thậm chí là đang vượt đỉnh không biết nó có vượt qua hay không điều này chúng ta chỉ biết được nhưng trước thì chúng ta nhìn thấy là những thông tin này USD e vẫn đang tăng và nó đang tăng thì nó vẫn có thể tác động lên cái việc mà phá giá của đồng Việt Nam trong thời gian tới nhưng còn tăng đến bao giờ liệu phép tăng thì nó có tăng nữa hay không khi mà thông tin phép ra tăng thì theo Dũng thì nó chỉ không tăng được quá dài đâu nếu mà phép tăng lãi suất thì cái cổ phiếu này cái thông tin nó ra thì thường là nó sẽ không tăng quá dài thông tin nó ra thì có thể tăng và nó sẽ dao động đây bởi vì nó gì ạ nó đã phản ánh ngay chứ không phải là mãi sau nó phản ánh thứ hai thì chúng ta thấy là đây cũng là gì ạ đây chúng ta đấy là cái dòng tiền đây chúng ta nhìn này dòng tiền cũng đã chạm đáy tức là vào vùng đáy thì chúng ta có một dòng tiền lớn tham gia ở đây vậy quá trình này bị gãy toàn bộ cái cây xu hướng này thực ra Dow Jones còn lâu mới hồi phục được nhà kinh tế Mỹ hay cái chỉ số Dow Jones có lẽ còn rất lâu rất lâu nó mới quay trở lại được đấy là cái điều nó là điều chắc chắn tuy nhiên thì cái việc mà gì ạ để gãy cái vùng này để bước vào suy thoái mới thì có lẽ cần thêm thời gian nhiều hơn ở đây chúng ta đang nói về thị trường Việt Nam thị trường Việt Nam các bạn hiểu đơn giản là nếu cái vùng này này vùng này mà nó đang tích lũy mà nó không bị giảm sâu thì nó sẽ giống kiểu dạng này nó sẽ tích lũy nó cần thời gian tích lũy khi nó cần thời gian tích lũy thì bây giờ theo các bạn là nếu trong trường hợp mà gì ạ à, những cái thông tin xấu nhất thị trường nó đang diễn ra ở đây nha diễn ra ở đây thì có phải nó sẽ có những cái cổ phiếu nó đủ tích lũy tức là ở đây Dũng sẽ nói cho bạn là gì ạ những cái cổ phiếu nào mà thị trường giảm mà nó không giảm thì cái việc mà nó xác nhận đây các bạn có thể thấy rằng là nó là những cổ phiếu thành công thị trường giảm giảm mà nó không giảm nó vẫn đang tích lũy ở đây ví dụ như chúng ta nhìn thấy cổ phiếu gì ạ chúng ta thấy là thị trường giảm ở vùng này thế ok đúng không là nó cổ phiếu nó đang bị bán bán tháo bởi vì lúc này nhà đầu tư nước ngoài bán ra như trong trường hợp là những cái đợt giảm như này các cổ phiếu test e thì gần như là test e kiểm tra tất cả test e lần thứ nhất test lần thứ hai không có khối lượng thì cái việc này nó kéo lên thì chúng ta gọi là mua sớm được lên tàu sớm được những cái cổ phiếu dạng này đây là Dũng có bật mí cho các bạn thôi nhưng thực ra nó có lên tàu hay không thì chúng ta phải xem ngày mai nếu khối lượng nó lớn nó tăng mạnh hay không nha khối lượng là lần trước chúng ta lên tàu ở vùng này thì sau đó gì ạ cái USD tăng mạnh quá dẫn đến là một lượng nhà đầu tư tổ nước ngoài người ta bán ra và nó bị giảm nhưng rõ ràng là sau khi test đây chúng ta để test này lần thứ nhất khối lượng lớn lần thứ hai khối lượng nhỏ đi phần thứ ba cũng là khối lượng đấy thì khối lượng đã thấp hơn rất dần rồi thì nếu mà test mà khối lượng thấp mà nó tăng thì nó có độ an toàn cao đó là cách và các bạn hiểu rõ rằng là cổ phiếu nó sẽ như vậy thế thì khi mà cổ phiếu này nó tăng thì các bạn thấy là cổ phiếu này có đầu tư dài hạn hay không đấy chúng ta gọi là dài hạn hay không thì các bạn biết rằng là cổ phiếu mà đầu tư dài hạn thì trong xu hướng như này thì cổ phiếu này không đầu tư dài hạn được bởi vì cái xu hướng nó chả là xu hướng ngắn hạn đâu còn để vừa xuống dài hạn thì cái việc nó cần phải gì ạ tích lũy ở trên cái vùng 92 này một thời gian trước khi chúng ta mới biết dài hạn hay không nên nếu nó có hồi thì bạn chỉ đầu tư bằng tính lướt sóng thôi nên bảo là đầu tư 3 năm 5 năm hay bao nhiêu năm đó là chỉ là hoang đường thôi bạn nha đấy tất cả đấy nó chỉ hoang đường thôi thế còn bây giờ tại vì hôm nay để phân tích ngắn cho các bạn một vài cổ phiếu thì nó thực ra là thị trường nó đang rất là gì ạ nó 50 50 thì Dũng chỉ phân tích cho các bạn một ví dụ để các bạn có thể hình dung như thôi còn 50 50 nên mình cũng xin phép là mình không không phân tích thêm các cổ phiếu ở đây tại vì thực tế là khi mà phân tích thêm á, bạn đang nắm giữ cổ phiếu đó nếu trong trường hợp thị trường nó gãy mạnh bạn không muốn bán ra bởi vì mình đã phân tích cho các bạn cái điều này thế thì ờ, trước khi kết thúc cái chương trình hôm nay thì ờ, ờ, chỉ một vài hôm nữa là Dũng có cái khóa học đó là bí mật đầu tư chứng khoán cái khóa học này dành cho tất cả những bạn nào đầu tư mới bắt đầu những bạn nào mới bắt đầu tham gia đầu tư thì các bạn giúp cho các bạn cái tư duy đúng ngay từ đầu giúp bạn chiến lược để trở thành nhà đầu tư siêu hạng ngoài ra thì các bạn à, nào đầu tư lâu năm nhé bạn đầu tư lâu năm đầu tư nhiều năm rồi mà vẫn chưa có cái kết quả thì đây cũng là một cái chương trình để giúp cho các bạn có thể thành công hơn và chỉ trong một vài hôm nữa thì cái khóa học à, xu hướng dòng tiền sẽ diễn ra à, đây là cái thời điểm mà Dũng có thể dự đoán là những cái tín hiệu tạo đáy của thị trường có thể diễn ra trong thời điểm này bởi vì những cái thông tin tiêu cực uh, về kinh tế thế giới có tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam uh, những biến động này các bạn có thể theo dõi trên kênh của Dũng không sao cả tức là bạn theo dõi sát diễn biến trên kênh của Dũng thì Dũng vẫn tiếp tục phân tích cho chúng ta với góc nhìn đầu tư của riêng mình để các bạn có thể có những kiến thức nền tảng tham gia vào thị trường cổ phiếu một cách an toàn à, tuy nhiên thì các bạn nào muốn đi nhanh hơn bạn nào muốn Dũng hướng dẫn tức là chi tiết hơn và học trực thực chiến trong những cái chương trình khóa học xuống dòng tiền gồm 3 cấp độ học cấp độ 1 là các bạn qua học qua những video có sẵn cấp độ 2 là Dũng sẽ có những buổi zoom thực chiến tức là ứng dụng vào trong quá trình đầu tư zoom thực chiến và các bạn có thể ứng dụng thị trường có gì mình nói cái đấy ứng dụng như nào để các bạn có thể nhìn thấy nó thực chiến đợt thực chiến là các bạn không phải để đầu tư 5 đến 10 năm nó có cái gì đến đâu chúng ta làm đó để gọi là thực chiến và sau đó thì chúng ta sẽ có hai ngày để chúng ta gì à, học trực tiếp từ Dũng thì đây là cái chương trình đây là cái chương trình cuối cùng cho cái cái năm nay tức là cái, cái, cái chương trình này là chương trình ưu đãi cuối cùng cũng nhắc lại ưu đãi cuối cùng và kết thúc vào ngày 26 tháng 9 ưu đãi cuối cùng kết thúc vào ngày 26 tháng 9 nên bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký vào đường link bên dưới để tham gia chương trình à, đây là ưu đãi cuối cùng xin cảm ơn các bạn